khóc khu khu rap cùng anh lơ thì mà em khóc khu khu bởi vì em là đi bu em không làm được cái gì nên em không làm cái gì nữa yeah. sau này em lu du đi khi mà phải làm bài đi bị không